chào các bác nhá à, shop Tân Ánh mới thêm mấy số điện thoại đây nhá các bác có nhu cầu cần thì vui lòng liên hệ với các số điện thoại này nhá à, chào mừng các bác à, thợ đánh chim sẻ nhá, là đầu tiên là chia sẻ đôi lời với các bác là lô hàng trước là shop có nhập cái keo cứng ấy thì một số các bác dùng à, không được ưng ý lắm một số các bác à, dùng được thì các bác giữ các bác dùng để các bác chơi chuyên nghiệp ấy thì các bác biết các bác biết về keo các bác giữ các bác dùng thế còn một số các bác chưa văn nghệ thì không nắm được nhiều ấy, thì là keo nó cứng bảo nó không dính thì các bác có gửi lại hàng cho shop thì à, shop cũng đã thu hết những cái hàng đây rồi và đã có bổ sung keo khác cho à, các bác hết cả đủ rồi nhé à, hôm nay giới thiệu với các bác cái lô keo mới lô keo này ấy, gọi là lô keo chung nhá lô keo chung như các bác nhé à, lô keo trước ấy là lô keo cứng thì các bác nào là các bác thợ đánh chuyên nghiệp ấy thì dùng rất là ok rồi các bác đánh văn nghệ thì hơi khó chơi tại vì keo cứng ấy, khi nào nó có nhiệt độ nắng lên nó mới dính các bác đánh ở buổi ờ, sáng và buổi chiều mát thì nó sẽ không dính bây giờ shop đã nhập được cái lô keo cải tiến này độ dính rất là tốt nó gọi là keo chung thì đảm bảo cho các bác à, đánh sớm cũng được muộn cũng được buổi sáng cũng dính buổi chiều cũng dính thế còn về nhiệt độ thì nó sẽ chịu được cái mức nhiệt độ là dưới 40 độ C à, tư vấn cho các bác luôn nếu mà các bác muốn đánh vào cái lúc mà nhiệt độ gay gắt nhất khoảng trưa à, 12 giờ 1 giờ chiều ấy nhiệt độ là mạnh nắng nhất ấy thì các bác đánh keo này vẫn đánh được với điều kiện là các bác có hai mồi keo một cái mồi keo ấy à, một mồi keo là các bác quấn từ sáng đánh đến tầm uh, à, 10 giờ nhá keo này là rất dính này nó mềm dẻo và độ dính rất là tốt đây. một nồi keo ấy là các bác quấn từ sáng đánh đến tầm 10 ờ, giờ sáng Nên khi nhiệt độ lên cao thì các bác quấn mồi keo đấy vào cất đi để về các bác xử lý các bác lấy cái mồi keo mà keo mới ấy, thì các bác ra các bác nhào lại xong các bác cuốn lên cần con chào các thì bác đảm bảo với các bác là xe đánh được qua cái thời gian buổi trưa nhiệt độ nắng nhất mà chim không bị rớt cái còn keo này nó dễ dùng hơn ở cái chỗ là độ dính nó tốt lúc nào cũng dính được và keo này là keo ờ, thành phần ờ, tự nhiên nó nhiều à, rất là dốc nông không bị bết không bị dính nông nhé màu ấy thì sẽ là màu xám như này để nó không có tạo nên độ bóng chim nó không có nhờn không sợ để chim nó xuống dưới cần keo được nhiều hơn Đấy. keo này thì đảm bảo với các bác là bác nào không ưng ý đánh chuyên nghiệp cũng chơi được đánh văn nghệ cũng chơi được sớm cũng đánh được tối cũng đánh được nhá đấy các bác mà rất mạnh ra nó sẽ hơi đứt đấy là nó có cái thành phần tự nhiên nhiều thế nhưng mà nó cũng rất là dẻo chứ còn nếu mà cái thành phần mà thành phần công nghiệp nhiều hóa chất nhiều ấy thì nó sẽ không đứt như vậy nó sẽ kéo rất là dài thì cái loại đấy nó dính kinh khủng nó bắt đồng gớm lắm nhá bắt đồng kinh lắm cái này ấy, thì là độ dính nước vẫn tốt nhưng mà đây. nhưng mà khả năng dính đồng nó ít hơn nhé à, ờ, cái này các bạn nói với ờ, chia sẻ với các bác nhá các bác muốn đánh vào nhiệt độ nắng nhất thì các bác lấy một mồi keo mới các bác nhào lên và các bác cuốn vào thì sẽ đảm bảo cho các bác đánh được vào lúc cái buổi trưa buổi trưa nắng ngay gắt nhất thế còn bình thường ấy thì keo này đánh sớm cũng được đánh tối cũng được sáng cũng dính chiều cũng dính nhá đây. thế còn về cái cách ờ, nhào keo cái này tuy nó mềm ấy nhưng mà các bác cứ ngâm vào nước nóng một chút thì nó càng dẻo mình nhào nó càng dễ cái keo này nhé cái này là đòi hỏi các bác nhào nhuyễn một chút nhào càng nhuyễn nó lại càng dính này này tôi ngâm mà nước nóng một chút thì nhào rất là nhẹ nhàng chứ nó thật sự các bác mà chơi keo cứng thì nhào vất vả lắm quăng lên xào kéo giật bình bịch luôn nhưng mà cái này các bác cứ ngâm mà nước nóng chừng 5 phút đi nhào rất là dẻo rất là dễ cái này các bác cứ nhào càng kỹ thì độ dính nó càng tốt nhá đánh sáng cũng được đánh tối cũng được cái keo này đảm bảo cho các bác luôn là không phải chê bác nào cũng ờ, chơi được hết bác nào cũng nghĩ hết tại vì mấy cái đồ hàng mà keo cứng kia mà không chơi được ấy thì shop đã đổi bổ sung cho cái keo này anh em phản hồi lại rất là tốt đánh dốc nông nhé không có bị bết nông mà sáng ra cũng dính chiều mát cũng dính thế còn buổi trưa ấy, như tôi đã nói các bác muốn nó không bị chảy keo thì các bác cuốn một mùi keo mới thì vẫn đảm bảo cho các bác chơi buổi trưa được đấy anh nhào rất là mềm nhé rất là nhàn không vất vả đây khi các bác vào nhào nhuyễn lên rồi thì độ dẻo nó cũng rất tốt này Thế còn mới các bác chưa nhào thì các bác dứt ra thì nó vẫn có khả năng đứt đấy đây các bác này còn khi các bác mà đã nhào này cái màng keo này đó, nó dán mỏng dính này luôn cái độ co giãn nó rất là tốt độ đàn hồi rất tốt nhá đấy đấy các bạn thấy đấy, đấy là khi mình đã nhào nhuyễn các bác cái nhào thật nhuyễn và cuốn lên sao à, các bác uh, chơi tôi khuyên các bác ấy là nên lên cái xào mà thanh trên thanh dưới nhé thanh trên bên dưới anh trên bên dưới các bác hàn nó cách khoảng 9 đến 10 phân rồi các bác đừng hàn gần quá nhé thì để con chim nó đỗ lên xào trên này nó bị ngã nó sẽ sập xuống xào dưới nó khóa cánh này còn các bác mà hàn thấp quá nó khóa ngực là nó dụng rất nhiều lông tơ nó nhanh hỏng keo của mình đối với cái xào mà hơn một mét này mét hai này thì các bác sẽ dùng à, ba lạng nhé ba lạng các bác chia làm hai cục hai phần phần để cuốn xào trên sẽ nhiều hơn một chút phần cuốn xào dưới ít hơn một chút thì các bác mua ba nạng là sẽ đủ để cho ờ, quấn ờ, một cái xào kép thanh trên thanh dưới một mét ờ, hai như này nhé mét hai nhưng mà cắt đầu cắt đuôi nó còn mét 15 các bác nhé cái ba nặng là sẽ đủ còn về giá thì các bác mua ba nặng là cái đơn vị thấp nhất mà shop đã bán shop bán nhá ba nặng là đơn vị thấp nhất sẽ cắt mua một cái loại nhựa này cắt bỏ vào đây cho các bác ba nặng Đấy cái đồng lọ này các bác lưu ý shop bán ít nhất là ba nặng, thế còn giá thành ấy, thì sẽ là 70.000 một nặng, ba nặng là 201 các bác uh, mua ít như vậy thì các bác sẽ phải chi trả thêm uh, ờ, 30.000 tiền phí ship thì tổng tiền sẽ là 300 sẽ là 240 nhé 240 à, các bác lưu ý này à, ờ, 240 ấy các bác gần đây anh em à, 240 ấy, thì là chỉ có bao được cái phí gửi chậm cho các bác thôi thế còn các bác nào mà muốn nhận chuyển phát nhanh ấy, thì shop sẽ hỗ trợ thêm và các bác sẽ hỗ trợ thêm cho shop là 10.000 nữa là ba là hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi ba lạng keo sẽ chuyển phát nhanh thế còn các bác mà mua tới 5 ờ, lạng thì là bảy năm ba năm là ba trăm rưỡi thì là shop sẽ bao ship nhé bao ship cho các bác thế còn các bác mua một cân thì vẫn bao ship cho các bác và lại có chiết khấu cho các bác thêm mấy chục nghìn nữa các bác càng mua nhiều thì giá thành nó càng rẻ đây này đây các bác xem lại cái keo này lần nữa này nhá cái này tôi nhà rồi tôi để đây đây cái keo mới này đây các bác lấy lên này nó rất là dẻo nhá rất là dẻo rất là dai đấy keo này dính cực kỳ luôn đấy, dẻo dính cực kỳ luôn riêng keo này thì các bác đảm bảo không phải chê điểm gì nhé đấy các bác có nhu cầu thì vui đồng liên hệ với lại à, shop à, Ngọc Ánh Tân Ánh nhá đây Ngọc Ánh Tân Ánh Ờ, phục vụ các bác với ờ, năm đầu số luôn các bác gọi số này không được các bác gọi số khác sẽ có ờ, nhân viên thành viên của shop à, tư vấn trả lời cho các bác nhé à,